lắm lo toan trong cuộc đời bao năm lênh đênh trên dòng đời cho ta lạy chúa nhân từ lạy chúa nhân từ trăm năm qua đi có là gì vinh hoa dương gian chút bụi mờ một cơn gió một cơn gió thoáng mà thôi tiễn đưa người xót phận đơn côi lạy chúa nhân từ lạy chúa nhân

trở về cát bụi hư vô lạy chúa nhân từ lạy chúa hôm nay ra đi vinh biển đời tâm tư an vui hay ngậm ngùi tình yêu chưa tình yêu mến nhau ngày qua sẽ giữ phần phúc lòng cho ta gì vinh hoa dương gian chôn bụi mờ một cơn gió một cơn gió thoáng mà thôi tiền đưa người xót phần đơn côi lạy chúa nhân từ lạy chúa nhân từ xin gió từ